gập à, vào à, gần 45 à, độ và ngả ra là 180 độ ngả phẳng ra được thì cái ghế này nó có các cái kích thước cơ sở đủ để các bạn sử dụng đối với người Việt Nam mình đấy chiều à, sâu của cái ghế này là 40 cm chiều ngang của ghế là 45 cm chiều à, cao tựa lưng là 40 cm đấy và chiều cao đến gáy thì cái này nó có thể à, gập ngả được cái này có thể đấy cái này các bạn à, bóp vào cái nút này là có thể rút được cái tựa gáy lên cao hoặc xuống thấp tùy theo cái khổ cơ thể à, tính cả phần à, gáy của người à, đến đầu này và đến mặt ghế ở mức thấp nhất là 65 cm cái ghế này thì à, nó có cơ cấu à, gập ngả rất là dễ thao tác nó không như cái dòng mà ghế sử dụng núm xoay Đấy, thì à, rất là khó thao tác khi các bạn đang ngồi trên xe mà các bạn xoay lúm để điều chỉnh nó rất là khó nhất là đối với các bạn đang lái xe mà xoay lúm để điều chỉnh cả gập là cực kỳ khó thao tác và nó không an toàn cái này các bạn chỉ cần ngồi ghế kéo cái cần này lên là ghế nó sẽ tự gập vào nó sẽ tự co lại các bạn và các bạn muốn ngả ra thì các bạn à, cứ kéo cái cần này lên và lấy lưng của người ngồi đẩy ra là nó sẽ ngả ra theo một cái cữ và nó sẽ tự hãm lại đấy là cái phần ngả gập này nó rất là dễ thao tác đây đấy nó sẽ tự động gập lại như này và để mà muốn ngả nó ra thì à, các bạn chỉ cần à, kéo cái cần này lên đấy và các bạn ngả ra là nó sẽ ngả ra như vậy à, phần à, dưới à, bắt à, đáy của cái ghế thì nó sẽ có hai cái thanh sắt ở dưới này đây nó có khoan cái đế sắt ở sẵn đây rồi đây một lỗ này đây một lỗ này các bạn chỉ việc trượt ra bắt ốc vào với cái phần khung xe là xong thôi đấy thì à, mình sẽ đo cho các bạn các kích thước này để à, một số bạn mua về thay thế thì cũng có thể à, là sử dụng được thứ nhất là tim nỗ ốc theo chiều từ đường trước về đằng sau là nó rơi vào khoảng 28 cm và tim ốc từ bên ghế này qua bên ghế kia của nó là 22 23 cm đấy các bạn có thể mua về để lắp vào những cái ghế xe máy cày hay cái gì đó thì à, tùy còn đây là cơ cấu à, điều chỉnh đây là một cái ghế mới cho nên là mình à, cũng ngại à, bỏ băng dính ra à, sợ nó bị cũ đi cho nên là... đây cái cơ cấu này là cơ cấu hám này hám để à, trượt gập đấy khi mà các bạn à, ngả cái này ra là các bạn có thể trượt được cái thanh ray này đi